thì à, trước khi à, đi vào chi tiết của cái miếng đất em muốn giới thiệu cho quý vị thì à, cũng rất mong quý vị và các bạn xem video thì chúng ta xem thật kỹ để nắm rõ chi tiết hơn về cái miếng đất này cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ em à, quý vị nào mà có nhu cầu á à, có đất chính chủ cần bán thì có thể liên hệ em thì em sẽ hỗ trợ quay video bán cho quý vị nha Đó. thì phía trước mặt chúng ta là con đường Nguyễn Văn Trỗi con đường Nguyễn Văn Trỗi thì ờ, một đầu chúng ta bên tay trái đi ra là sẽ ra đường DT741 nha Rồi đây là cái vị trí mà miếng đất em muốn giới thiệu cho quý vị Thì ờ, từ đây chúng ta đi thẳng ra là ra chợ ờ, Phước Vĩnh và ra đường DT741 ra chợ thì khoảng gần 100m khoảng 100m và ra chỗ đường DT741 là khoảng 200m nha quý vị Ừ. khu vực à, trung tâm của huyện Phú Giáo em sẽ quay giới thiệu cho quý vị và các bạn hai miếng đất liền kề luôn đều có diện tích bề ngang là 5m nhân cho 85m chiều dài và có 80m thổ cư nha Đó. trước mặt chúng ta là cái con đường Trần Quang Diệu đi thẳng lên chỗ uh, trung tâm hành chính huyện nha và bên này thì chúng ta sẽ đi ra cái ờ, đường độc lập và đi vào các xã ở bên trong và đây là cái vị trí mà cái hai miếng đất em muốn giới thiệu cho quý vị đó từ bờ tường bên này qua bên này là tổng 10 mét hai miếng đất này là hai sổ riêng biệt nha quý vị sổ sách giấy tờ đầy đủ bề ngang là 5 mét cho mỗi ờ, miếng và chiều dài bên trong là 85 mét có 80 mét thổ cư 80 mét thổ cư rồi báo luôn cho quý vị đó cái phần à, sau đất của chúng ta là nó có giáp một con suối nhỏ nha ừ. giáp con suối có hè bờ tường xây rồi trước mặt của miếng đất chúng ta đây là một vị trí ờ, khá thuận lợi ờ, cho quý vị nào có nhu cầu ờ, xây dựng nhà ở hoặc kinh doanh Đây, khu vực này thì hệ thống điện đường trường trạm thì rất gần trong vòng bán kính khoảng 500 mét thôi đầy đủ hết thì hiện trạng trên đất chúng ta là đã đổ được một ít rồi đã đổ đất được một ít cái khu vực em đứng là đổ đất rồi mặt phía sau ngay chỗ cái à, vườn cây phía sau á quý vị thấy là suối con suối nhỏ thôi thì à, từ đây mà chúng ta đi ra trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì cũng rất gần nha quý vị. Đó. Thì báo cho quý vị và các bạn luôn, giá của miếng đất này là mỗi miếng á, mỗi miếng 5 mét bề ngang và chiều dài là 85 mét á, có 80 mét thổ cư là 2 tỷ 6 một một miếng nha. 2 tỷ 6 và có thương lượng một chút đỉnh cho quý vị nào có nhu cầu thì à, liên hệ vào số điện thoại không tám tám tám ba ba bốn một không tám thì bây giờ xin mời quý vị và các bạn à, cùng em đi ra cái à, thẳng con đường Nguyễn Văn Trỗi này ra chỗ chợ Phước Vĩnh cũng như ra đường DT 741 để cho quý vị và các bạn nắm rõ hơn ha đó quý vị và các bạn cũng thấy thì khu vực rất đông dân cư rất thuận tiện cho việc kinh doanh đường à, nhựa rộng dân cư thì ở đông đúc rồi à, quý vị nào à, quý vị thấy cái bảng ờ, chợ chưa thì hiện tại là do buổi ờ, chiều nên chợ nó ờ, vắng đó, bên tay trái của quý vị đó đó là chợ nha chợ Phước Vĩnh và ở đây thì em cũng có một căn nhà diện tích 3m7 nha quý vị bề ngang 3m7 cũng ngay đối diện chợ luôn cần bán quý vị nào có nhu cầu thì có thể liên lạc trực tiếp cho em Bây giờ thì chúng ta đã ra tới à, con đường à, DT741 ngay trước mặt rồi nha Rồi em xin chào và xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video à, Xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo Xin cảm ơn